quả đu đủ này mình đang à, thái nhỏ ra để nấu cháo cho lợn Đó. quả đu đủ mình à, chảy xuống rồi bắt đầu mình bỏ cái hạt nó đi rồi thái nhỏ bao nhiêu quả mẹ? 5 6 quả. 6 quả. Quả nhỏ. Nhỏ nấu vào một nồi cháo. nồi cháo chín rồi má <coughs> cháo nó mới đu đủ đây này đó, đu đủ bở ra cháo lên rồi này chín rồi đó. bây giờ mình múc ra cho nguội sau đó là cho lợn nái ăn đu đủ này rất tốt nhiều sữa Thank you. Đấy, không sao đó mình uh, lấy khoảng uh, ờ, 1 phần 3 thùng này thôi đó mình uh, trộn thêm uh, cám nữa cám nuôi con cám cho heo nái nuôi con trộn lẫn vào cho nó ăn đây cám 567 cám hero cám này dành cho heo nái nuôi con đấy các bạn đấy mình trộn thêm vào cái cháo này để cho con heo nái nó ăn cả cháo cả cám à, cho nó ăn uh, lá này đi đấy cái cá này thì nó cũng đầy đủ các cái các cái nguyên liệu của nó đây được các bạn này nguyên liệu này Đấy, các cái thành phần nó giúp cho heo à, mẹ có nhiều sữa nuôi con chăm con tốt cộng với à, cháo gạo nấu với à, đu đủ đây các bạn cháo đu đủ này với cám này Đấy, trộn lẫn này nhìn rất là ngon Rồi mình bóp ra cho nó đều cho nó tan cái cái đu đủ này đây Đấy lợn rất là thích ăn cháo ngon nhiều dinh dưỡng cháo gạo đu đủ này, nhiều sữa cám mà nữa thì nó nuôi con nó chăm con nó tốt các bạn nó có sữa thì nó nuôi con tốt mà nó ít sữa thì chăm con nó dở ăn này rất là thích ăn ăn rất là hăng ăn khỏe các bạn nhìn cái bầu sữa con lần này cái bầu sữa nó rất là căng nhiều sữa nha các bạn Thì mình nấu cháo ờ, đu đủ để cho nó ăn từ lúc nó sinh sinh con mình cho ăn ờ, liên tục nếu mà không cho ăn ờ, ăn muối cám không thì nó không có nhiều sữa các bạn phải nấu thêm cháo cháo đu đủ cho nó thì nó nhiều sữa nó nuôi con con nó rất là bự nhìn con nó chăm con bự bấm khỏe mạnh Đấy. con rất là khỏe mạnh đẹp bụng bấm cái bầu sữa nó xuống rất là nhiều nó không bị thiếu sữa à, 10 con ờ, heo con mà nó nuôi con nào đều đặn như con đấy các bạn rất là bạn nhìn cái bầu sữa nó căng Đấy, ăn cháo đây cháo đu đủ Đấy, con nó rất là bụi ăn ăn thì nó không kén ăn các bạn nhé cháo đủ rất là tốt mà nó rất là thích ăn nếu các bạn mà ờ, không ờ, bổ sung thêm ờ, dinh dưỡng cho nó thì con heo mẹ nó rất là gầy và nó không có sữa đủ sữa để nuôi con con nó sẽ bị còi cọc nó chậm lớn và xảy ra các cái bệnh này bệnh khác Đấy, chính vì vậy là trong khi mà lợn bé nó nuôi con các bạn phải chăm sóc tốt đầy đủ dinh dưỡng và bổ sung uh, uh, cháo cho nó cháo đu đủ cho nó thì nó tiết ra nhiều sữa còn các bạn cho ăn cám không thì nó không ờ, đủ sữa nha các bạn nhé Đấy, các bạn nhìn nó ăn hết rồi đây ăn hết nửa thùng cháo cháo với cám này ăn dạ hai này nó là cháo chuột mình vào gọi mà không có ai à? có ai đấy là mình có ai